Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với cả bóng đá à, Ngày hôm qua mình có lên cho anh em hai trận đấu là trận đấu giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich Cũng như là trận đấu giữa AC Milan và Juventus à, Cả hai trận đấu này thì anh em chúng ta lại à, không à, chiến thắng được hai mã kèo mà mình đã lên trên kênh cho anh em Khi mà trận à, Bayern mình cho anh em đi Bayern chấp 1 này cũng như là trận đấu giữa AC Milan và Juventus à, mình cho anh em đi đấy là cái tài 2.5 đúng không? Ờ, đáng tiếc là Juventus tối ngày hôm qua họ đá quá là bết bát đúng không? Họ quá đá quá là tệ. Vì vậy nên là cũng không có bàn thắng danh dự để mà nổ cái tài cho anh em chúng ta. À, tuy nhiên thì ở trong nhóm của mình loạt trận vào lúc 9 giờ ở ngoại hạng Anh cũng có chiến chiến thắng rực rỡ rồi anh em ạ. Khi mà trận đấu uh, ờ, 4 trận đấu đúng không anh em? 4 trận đấu Leicester City, Bournemouth, Chelsea và Wolverhampton này. Uh, Manchester City và Southampton cũng như là trận đấu uh, giữa Newcastle và Brentford thì uh, chúng ta chiến thắng được uh, ờ, Hopful được hai cái trận đấu và thua hai cái mã của hai trận đấu anh em nhé. À, trận đấu giữa Leicester thì anh em chúng ta lại à, à, mất cái kèo đấy là Leicester được chấp 0.25. À, tuy nhiên thì trận Chelsea thì anh em chúng ta hút full khi mà chiến thắng Chelsea chấp 1 cũng như là cái tài 2.5. À, trận đấu giữa uh, Newcastle à, giữa Manchester City và Southampton thì anh em chúng ta mất cái mã chấp đấy là Southampton được chấp 2.5 và trận đấu Newcastle à, chấp 0.75 thì anh em chúng ta lại chiến thắng với cái, cái mã kèo đấy là Newcastle ừ, chấp 0.75 anh em nhá. À, và tất nhiên rồi thì cả bốn trận đấu này thì anh em chúng ta hòa kèo. Tuy nhiên, tuy nhiên thì chúng ta lại có thêm cái xiên. Đấy, cái xiên 2 1 ăn 4 anh em. Cái scenario một ăn 4 giữa trận đấu đi cái tài Chelsea cũng như là tài uh, Newcastle thì anh em chúng ta lại bú được cái xiên này. Như vậy là anh em chúng ta cũng đã có lợi nhuận vào lúc uh, à, 9 giờ đúng không anh em? Và đặc biệt rằng là trận đấu uh, một trận đấu nữa đấy là trận đấu giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund thì anh em chúng ta còn chiến thắng cái mã tài nữa anh em cũng quá là tuyệt vời rồi đấy thì ngày hôm qua cũng là một cái ngày uh, mặc dù là không quá là rực rỡ tuy nhiên thì anh em chúng ta cũng đã có lãi ở những cái trận đấu mà uh, chúng ta vào kèo cũng như là anh em bet thủ ở trong nhóm của tôi đưa kèo lên cho anh em chơi và ngày hôm nay ngày hôm nay lại tiếp tục với những cái trận đấu hấp dẫn ở uh, châu Âu anh em đặc biệt đấy là trận đấu giữa Arsenal và Liverpool uh, trận đấu thuộc vòng 10 cả Arsenal cũng như Liverpool thì uh, tất nhiên rồi tất cả mọi người đều đang đánh giá rằng là Arsenal sẽ là phần cửa trên so với Liverpool khi mà Liverpool thật sự trong giai đoạn này là một cái giai đoạn rất là tồi tệ của Liverpool. Còn Arsenal thì họ vẫn đang là một đội bóng rất mạnh đúng không anh em? Đấy, uh, tất cả mọi trận đấu của Arsenal từ đầu mùa giải đến bây giờ thì họ chỉ mới thua một trận thôi. Đấy là trận đấu trước ờ, Manchester Manchester United với tỷ số là 3-1, còn lại là toàn thắng anh em. Hiện tại thì Arsenal đang có 21 điểm sau 8 vòng đấu và thua Manchester City 2 điểm thôi và Manchester City thì lại à, đá hơn Arsenal một trận đấu anh em vào trận đấu tối ngày hôm qua Manchester City đã chiến thắng và lấy lại được ngôi đầu bảng tuy nhiên thì mình chắc chắn rằng cái ngôi đầu bảng này sẽ không giữ được lâu đâu khi mà Arsenal lại được đối đầu với Liverpool ở trên sân nhà Emirates anh em sẽ là một uh, cuộc đối đầu rất khó khăn đối với Liverpool và đặc biệt rằng là Liverpool hiện tại đang có một vòng độ không được tốt. Hiện tại thì Liverpool đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng anh em. Sau 7 vòng đấu thì họ mới kiếm được 10 điểm thôi và có rất nhiều những trận thua khó hiểu anh em ạ và đặc biệt là những trận hòa nữa anh em đấy ở ờ, cúp C1 đấy à, ờ, điểm qua một chút về ờ, Liverpool ở cúp C1 nhá cúp C1 hiện tại thì Liverpool đang có một uh, một trận thua một trận thắng à hai trận thắng anh em là có 6 điểm đúng không À, với 6 điểm này thì chắc chắn rằng là Liverpool cũng chưa đã chắc xuất vào ờ, cái vòng trong đâu. Tuy nhiên, tuy nhiên nhá, tuy nhiên thì uh, những cái đội bóng của Liverpool ở trong bảng đấu này thì chắc chắn rằng sẽ được đánh giá thấp hơn so với Liverpool rất nhiều. Đấy, trận đấu giữa Ajax cũng như là trận đấu giữa Rangers cũng cho chúng ta thấy được rằng sức mạnh của Liverpool vẫn là một cái gì đấy rất khó để uh, ở cái đấu trường châu Âu đúng không? Có những đối thủ khó nhằn ở trong bảng đấu ở vào vòng bảng cúp C1 này. Và trận đấu lượt về đầu tiên trong lượt về đầu tiên của Liverpool họ sẽ gặp Rangers anh em. À, trận đấu trước thì Liverpool đã đánh bại Rangers với tỷ số 2-0 ngay trên sân Anfield rồi. Và mình nghĩ rằng trận đấu này sẽ là một cũng là một chiến thắng nhẹ nhàng cho Liverpool thôi. Và Liverpool chắc là sẽ cũng giành được 9 điểm sau 4 à, trận đấu của cái vòng bảng. Còn quay trở lại với Arsenal, Arsenal họ, họ đang có một phong độ rất tốt anh em. Ba trận đấu gần đây nhất thì họ toàn thắng anh em nhá. Họ toàn thắng cũng như là ở cái giải C2. Ở giải C2 hiện tại thì Arsenal đang uh, có hai trận thắng liên tiếp rồi, hai trận thắng liên tiếp và đang có 6 điểm anh em. Đây cũng là những cái lợi thế của Arsenal trong cái bảng đấu cúp C2 của họ anh em nhá Tuy nhiên thì với 6 điểm của cả hai đội bóng này ở cái đấu trường châu Âu ấy, đấu trường châu lục ấy, đấu trường C2 ờ, cũng như C1 đấy thì chắc chắn đây không phải là một điểm số tốt để có thể chắc chắn một suất vào cái vòng trong anh em ạ. Đấy vì vậy nên là chắc chắn rằng ờ, hai đội bóng này còn sẽ phải chia đội hình ra để có thể thi đấu ở cúp C1 cũng như cúp C2 nữa. Uh, trận đấu này mình đánh giá sẽ là một trận đấu hòa và chắc chắn rằng với cái kèo chấp đồng banh với kèo chấp đồng banh thì uh, với việc là anh em hâm mộ đội nào thì anh em đi đội đấy thôi uh, trận đấu này mình cũng uh, cũng không có muốn đi cái kèo uh, đồng banh này vì thật sự mà nói thì cả hai đội mình đánh giá cũng là khá là cân bằng mặc dù là Liverpool đang có một phong độ bết bát tuy nhiên thì khi mà họ đối đầu với các ông lớn thì họ vẫn không phải là một đối thủ lép vế anh em ạ đấy và Arsenal cũng vậy mặc dù Arsenal đang có một phong độ tốt tuy nhiên thì với những cái cầu thủ trẻ trong đội hình thì Arsenal chưa bao giờ là một đội bóng được đánh giá là có một phong độ ổn định cũng như là có uh, những cái uh, gọi là những cái chuỗi phong độ dài anh em thì bỏ qua cái kèo đồng banh đi chúng ta sẽ đến với kèo đấy là trên dưới cả trận anh em nhé. À, hiện tại thì cái kèo tổng bàn thắng trên dưới cả trận đang là 2.75 đến 3 hòa. À, một cái mức à, mình nghĩ là anh em chúng ta có thể đi cái tài trong trận đấu này được vì cả hai đội bóng sẽ là hai đội bóng thiên về tấn công và tất nhiên rồi các cầu thủ của cả Liverpool cũng như là Arsenal à, hầu hết trong uh, những trận đấu vừa qua họ đều lấy công bù thủ anh em đặc biệt là ở hai bên cánh uh, với việc là có Alexander Arnold đang uh, đá ở bên phía hành lang cánh phải là là một cầu thủ không được đánh giá là phòng thủ tốt anh em nhé. Tuy nhiên thì Alexander Arnold tấn công lại quá tốt đấy cũng như là ở bên uh, cánh đối diện đấy là Timicat cũng vậy. Vì vậy nên là chắc chắn rằng trận đấu này cả hai đội bóng sẽ phải lấy công bù thủ kể cả Zinchenko nữa anh em nhé kể cả Zinchenko kể cả bên bên ờ, phía của Arsenal thì có hai cánh hậu vệ cánh đấy là Zinchenko cũng như là P Benjamin White đó tuy nhiên thì hai cánh này mình không đánh giá uh, cái hàng phòng thủ quá tốt đâu đấy cái việc mà tấn công thì rất hay tuy nhiên thì cái việc mà phòng thủ thì mình cảm thấy là không được tốt và anh em có thể thấy được rằng ở trận đấu giữa MU đúng không Arsenal đá với MU là biết rồi cái việc ừ, để hai gánh hỏng và để cho cả Marcus Rashford cũng như là ờ, Jadon Sancho có ờ, và Anthony thoải mái hoạt động ở hai bên cánh là anh em cũng đã thấy rồi cái hàng phòng thủ của Arsenal cũng không phải là chắc chắn ở hai bên cánh đâu anh em đấy vì vậy nên trận đấu này chắc chắn rằng là một trận đấu sẽ nhiều bàn thắng vì cả hai đội bóng sẽ phải lấy công bù thủ anh em nhé và mình sẽ nốt thôi mình sẽ nốt một ờ, một một mã cho anh em thôi đây là cái mã tài cái mã tài anh em nhé